năm 2023, quý cô bác tuổi Quý Mão sinh năm 1963 có 3 tháng cực kỳ là may mắn, vận may cực đỏ, vận trình được nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài yêu ái, quý nhân tương trợ, tiền bạc cứ ùn ùn kéo về nhà, làm ăn trúng lớn, có cơ hội trúng số độc đắc, đội đời, đại gia, mua nhà, mua đất, mua xe khiến cho người người ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Vậy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 trong 3 tháng may mắn nhất năm 2023 âm lịch này. Đầu tiên, xét tổng quan cuộc đời tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, trời sinh người tuổi Quý Mão là con giáp thuộc mệnh kim trong ngũ hành. Xét theo nạp âm, mệnh kim bạch kim, tức vàng pha bạc, chính bởi đặc tính kim nên Quý Mão thuộc tuyết người bản lĩnh, có sự quyết đoán, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, thách thức trong cuộc sống. Kỳ thực, Trải qua sóng gió cuộc đời, Quý Mão cũng tôi rèn con người mình thành một người bản lĩnh, cứng cỏi. Ở độ tuổi này, Quý Mão luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác cảm thấy được đãi ngộ. Quý Mão giống như một cuốn sách hay, khiến cho người ta rung động tâm can, không cầu thả, nông nổi, bột chộp. Bất kể đứng từ góc độ nào mà nhìn vào, sẽ không thấy nhạt nhẽo, vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì quý mão như một loại hồ đồ, cực kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham món lợi nhỏ mà mất đi khí tiết, trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình. Đối với người khác, quý mão là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài danh vọng như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Với quý mão, đó là một loại thong dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Đó cũng là một loại cảnh giới, chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường có suy nghĩ trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Chính bởi hội tụ trong bản thân tinh hoa của người mệnh kim bạch kim, nên mệnh chủ quý mão là người sống công bằng, cởi mở, coi trọng lý lẽ và các mối quan hệ xã giao ngoài xã hội. Chính nhờ bởi thế, mệnh chủ có được cho mình những mối quan hệ chất lượng nên hỗ trợ rất nhiều trong cuộc sống cũng như sự nghiệp phát triển không ngừng, gặt hái được sự thành công nhất định về địa vị cũng như tài lộc cho bản thân. Xét về tổng quan tuổi Quý Mão năm 2023 âm lịch. Người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, đương đầu với hạn năm tuổi và cục diện trực thái tuế trong năm quý mão, nên vận khí có nhiều bất ổn, khó khăn dồn sập, chẳng lúc nào có cảm giác thành thơi đúng nghĩa. Người xưa thường nói, đương đầu thái tuế, vô phúc liền có họa, tai ương có thể ập tới bất cứ lúc nào, chẳng những mưu sự bấp bênh, nay đây máy đó, mà sức khỏe cũng xa sút đau ốm liên miên. Nam mạng chịu sao kế đô tọa chấn, kế đô là hung tinh thường đem tới tai hại, hao tài, tốn của, tăng khó, bệnh tật, thị phi, đau khổ. Buồn bực trong lòng, họa vô đơn chí, trong gia đình có việc không may, xấu nhất là vào tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Nếu có việc đi xa, quý vị nên chú ý an toàn giao thông cho chính mình quý vị nhé. Nữ mạng may mắn có sao Thái Dương trợ mệnh. Thái Dương là các tinh mang tới sự tốt lành, phát triển về công danh sự nghiệp cho đương số, năm gặp sao này chiếu mệnh thì làm ăn phát đạt, thăng quan tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch là hai tháng đại cát. Trên phương diện sự nghiệp, nhìn chung đây sẽ là một năm nhiều thách thức đối với bản mệnh quý mão, áp lực tăng mạnh, đòi hỏi bạn phải thật vững vàng mới mong vượt được qua sóng gió. Nếu khó khăn đã không thể tránh khỏi, thay vì buông xuôi, hãy cứ thẳng thắn đối mặt để khai phá tiềm năng của bản thân, bứt phá giới hạn. Mặc dù là thái tuế, nhưng cũng sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp 1 là người ăn ở hiền lương, thái tuế lại là cơ hội để các vị thần ban xuống, giúp cho con giáp này thoát khỏi bể khổ, ứng nghiệm với câu khổ tận cam lai. Chính vì vậy mà nhiều người dù gặp năm thái tuế nhưng vẫn làm ăn phát đạt, tiền bạc ùn ùn đổ về túi. Có người còn cải biến được vận mệnh của mình mà bước lên con đường làm giàu, tiền tiêu ba đời không hết. Trường hợp 2 là người làm ăn ở xấu, ích kỷ hay hãm hại và đố kỵ người khác. Thái tuế lại là sự trừng phạt mà ông trời ban xuống nhằm cảnh cáo, gian đe và hướng con người ta tới cái thiện, tu nhân tích đức quý vị nhé. Có người từng nói với tôi, thầy ơi đời này con ăn ở hiền lành, chăm hành thiệt tích đức, cũng chưa biết hại ai bao giờ, nhưng sao số con vẫn cứ khổ mãi như vậy, nợ nần liên miên. Thưa quý vị, ấy là do nghiệp quả mà thành, đời này không làm điều ác, nhưng nghiệp quả tích tụ từ đời trước, chính vì vậy mà quý vị phải vất vả khổ cực. Tuy nhiên, quý vị nên vui vẻ hơn, vì đây chính là thời điểm quý vị trả lại nghiệp quả cho người ta, khi hết nghiệp ác thì nghiệp lành ắt sẽ tới, cuộc sống thay đổi mà giàu có bất ngờ từ đây. Chính vì vậy, khi đương đầu với thái tuế, quý vị đừng sợ mà hãy cứ mạnh dạn thực hiện kế hoạch của mình, càng làm càng có nhiều cơ hội phát triển, kiếm tiền trong năm nay quý vị nhé. Xét theo thiên can và địa chi, tuổi quý mão, sinh năm 1963 trong năm 2023 âm lịch. Xét về thiên can, bước sang năm quý mão 2023, tuổi quý mão có thiên can quý gặp quý là bình hòa, đây được coi là một năm bình ổn với quý bác tuổi quý mão, sinh năm 1963. Tuy nhiên, ở độ tuổi này, Minh Đường Tử Vi cũng khuyên quý bác nên an hưởng tuổi già, đừng lao tâm cổ tứ về công việc, tài chính hay chuyện con cháu mà khổ tâm quý bác nhé. Khổ cả một đời cũng nhiều rồi, quý bác cũng nên nghĩ tới thời gian sống cho chính mình đi thôi. Tất nhiên với quý bác vẫn muốn làm ăn trong năm nay thì quý bác vẫn sẽ có được may mắn cát lành, tiền bạc sung túc, càng về cuối năm, sự cố gắng của quý bác càng có được thành công tốt đẹp. Xét về địa chi, Mão gặp Mão, bước vào năm tuổi, gia đạo có phần rối ren, tình cảm vợ chồng hay giữa các thế hệ có thể sinh ra mâu thuẫn dẫn tới cãi vã. Tuy nhiên, chỉ cần Quý Bắc buông được sự nặng lòng về mặt tình cảm, thì Quý Bắc cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Xét về ngũ hành, Kim gặp Kim là bình hòa, ngũ hành bản mệnh sẽ trợ giúp cho Quý Bắc trong năm nay. Có điều Quý Bắc cần chú ý tới phương diện sức khỏe, những ai mà hút thuốc lâu năm cần sớm từ bỏ để có thể đề phòng các bệnh về phổi. Có thể thấy, năm 2023 âm lịch, từ các mối quan hệ can chi và ngũ hành đều có thể thấy, đây là một năm bình hòa với người tuổi quý mão, sinh năm 1963. Mọi thứ vẫn duy trì ổn định, không có nhiều sóng gió, quý bắc có thể gặt hái được nhiều may mắn, càng về cuối năm càng có nhiều tài lộc và thuận lợi, gia đình ấm êm, hạnh phúc với bác nhé xem tử vi năm 2023 tuổi Quý Mão theo vận niên. Tuổi Quý Mão gặp vận niên Ngưu Hồi Sơn, tức là châu về núi rừng. Trong chính năm tuổi của mình, hình tượng này không tốt, cũng không xấu, châu về núi, tuy không có cỏ để ăn, nhưng vẫn có lá cây non và xa loài người thì tấm thân bất cơ cực. Theo đó, công việc vẫn sẽ gặt hái được những thành công không ít, dù phải trả giá bằng nhiều mồ hôi, công sức. Lưu ý kinh doanh, buôn bán thận trọng, chắc cú rồi hãy tiến hành, kẻo khó mà thành về chuyện tình cảm gia đạo gia đạo có điểm bất hòa đa phần vì tâm lý hoài nghi mà ra nếu biết cách tin tưởng người trong nhà đương số sẽ bớt phần phải suy nghĩ nhiều hơn cụ thể chi tiết các phương diện như sau đầu tiên xét về phương diện sự nghiệp năm 2023 âm lịch tuổi quý mão sinh năm 1963 tuổi quý mão sinh năm 1963 bước vào năm quý mão âm lịch do ảnh hưởng của thái tuế, áp lực là điều khó tránh, đúng như câu, đương đầu thái tuế vô phúc liền có họa. Năm này, quý vị có thể mạnh dạn tiến hành kế hoạch của mình, quý vị càng chăm chỉ, càng cố gắng thì lại càng mở ra được nhiều cơ hội làm ăn. Có điều thái tuế ảnh hưởng sẽ khiến tư tưởng của quý bác đôi lúc có sự bế tắc, hành xử chỉ chú tâm vào điều mình nghĩ mà thiếu sự quan sát tổng quan, đến khi xảy ra sự cố thì cơ hội để thay đổi đã không còn. Chính vì vậy trong năm, quý bác nên hành xử cẩn trọng, tỉ mỉ và quan sát nhiều hơn, đừng để bản thân nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm quý vị nhé. Nhìn chung, sự nghiệp trong năm nay của quý bác không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng, thậm chí còn có dấu hiệu thăng tiến. Một vài quý bác đã đến tuổi nghỉ hưu cũng nên chú ý tới sức khỏe của mình. Những quý bác vẫn còn muốn cố gắng phấn đấu vì công việc thì quê bác nên lên cho mình một kế hoạch cụ thể. Càng chi tiết về kế hoạch của mình thì quê bác càng có thể nhận được thành công trong công việc. Mặc dù năm nay chịu ảnh hưởng của Thái Tuế, nhưng Quý Bác cứ yên tâm mà làm công việc của mình. Nữ mạng có sao Thái Dương trợ mệnh, ánh sáng may mắn sẽ mở ra cánh cửa lớn để giúp Quý Bác đi đến thành công mà thôi. Với Quý Bác Nam mạng, năm nay có sao Mộc Tinh tọa chấn, sao này chủ về trí tuệ, Quý Bác lại là người thông minh, nhiều kinh nghiệm, nên việc gặt hái được nhiều thành công là điều hiển nhiên. Sự nghiệp thăng tiến, càng làm càng có lợi nhuận, cuối năm ôm tiền tỷ về tay Quý Bác nhé. Xét về phương diện tài lộc, trong năm 2023 âm lịch, cho tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Cùng với sự nghiệp vững chắc, lại được sau Thái Dương trợ mệnh, sao Mộc Tinh tọa chấn, tài lộc của người tuổi Quý Mão cũng thăng tiến bất ngờ. Với những người đã về hưu, thời điểm này tài lộc vẫn hiển lộ rõ ràng, nhiều người còn nhận được một khoản tiền lương hưu, tiền xã hội hay là nhận được một khoản trợ cấp lớn từ những người xung quanh. Khoản tiền dư giả này giúp Quý Bắc có thể hưởng thụ cuộc sống của mình, mà không cần phải lo nghĩ. Với quý bác còn đang phấn đấu, đặc biệt là quý bác nữ mạng, sao Thái Dương trợ mệnh, giúp quý bác mở ra cánh cửa của thần tài, càng làm ăn chân chính, càng được lộc bề trên, không những thế, quý bác còn có cơ hội thay đổi số phận của mình, đổi đời giàu có nhất họ trong năm nay. Còn với quý bác nam mạng, năm nay tài lộc bình ổn, quý bác bỏ công bỏ sức át thu về những khoản tiền lớn. Người làm ăn kinh doanh thì buôn may, bán đắt, tài lộc ùn ùn kéo về, tiền tỷ đổ về túi một cách bất ngờ. Người làm công ăn lương thì chạm tay vào những cơ hội, nhận lương, nhận thưởng, tiền trợ cấp, đãi ngộ cao, nhiều gấp 5 gấp 10 lần năm cũ. Tuy nhiên, vật giá leo thang, nhu cầu cuộc sống ngày càng cao, những chi phí phát sinh thường nhật theo đó ngày càng nhiều. Quý bác nên cần có cách chi tiêu, quản lý tài chính hợp lý, cân bằng túi tiền của mình, tránh rơi vào tình trạng vay mượn. Đồng thời quý bác cũng nên dành ra cho mình một khoản tiền nhỏ để an hưởng tuổi già quý bác nhé. Tôi biết, quý bác đã cố gắng vất vả cả cuộc đời, chính vì vậy thời điểm này quý bác nên hưởng thụ cuộc sống của mình đi thôi. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, năm 2023 âm lịch, tuổi quý mão, sinh năm 1963. Bước sang năm 2023 âm lịch, gia đạo của người tuổi quý mão có điểm bất hòa, bản mệnh cũng phải lo nghĩ về chuyện con cháu, nên đôi khi tinh thần xa sút suy nghĩ nhiều dẫn tới tâm sự đè nén nên nghĩ thoáng mọi chuyện, chia sẻ với bạn đời nhiều hơn để có thể tìm cách giải quyết, đừng ôm mọi chuyện một mình. Bên cạnh đó, quý vị cũng nên chú ý nhiều hơn tới trạng thái, tâm tư cũng như cảm xúc của đối phương. Vợ chồng sống với nhau cả đời, đừng vì những cảm xúc bộc phát nhất thời mà hành xử gây tổn thương cho người kia. Đặc biệt, cần tránh chê bai nhau mà dẫn tới mất hòa khí trong gia đình, không khí luôn nặng nề, ủ rột. Trên phương diện con cái, quý vị cũng nên chú ý hơn. Năm 2023 âm lịch là năm của sao mộc tinh tọa chấn, đây là sao chủ về tri thức, người có nhiều tri thức nhất là người thu được nhiều thành công. Tôi biết, quý vị lại là người có nhiều kinh nghiệm sống, chính vì vậy, quý vị nên chia sẻ dạy dỗ và khuyên bảo con cái mình nhiều hơn quý vị nhé. Có thể một vài gia đình, con cái có cuộc sống riêng nên sẽ không còn nghe lời khuyên của quý vị, nhưng quý vị hãy cứ cố gắng, át con cái sẽ hiểu lòng của quý vị mà thôi. Xét về phương diện sức khỏe năm 2023 âm lịch, tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Bước vào năm 2023 âm lịch, do trực thái tuế ảnh hưởng, nên sức khỏe của Quý Bắc có phần xa sút lại có hung tinh thiên khốc cản trở, ra sức tác oai, tác quái, khiến sức khỏe giảm sút, dễ gặp hung tinh cản trở bất ngờ, đau ốm bệnh tật khó tránh. Vì vậy năm nay cần chú trọng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, bạn nên đề phòng thương tật tay chân, tai nạn. Xe cộ bất ngờ, đặc biệt coi chừng những thương tổn do kim loại gây ra, ví dụ như dao kéo, vật nhọn, thanh sắt, kính vỡ. Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm soát tốt cảm xúc, tránh các tình huống va chạm cãi vã, kẻo gây ra xô xát, dẫn tới họa huyết quang. Trong mọi tình huống, con giáp này không nên quá kích động hay ương bướng, bạn nên tỉnh táo và suy nghĩ nhiều hơn, đồng thời lắng nghe ý kiến từ bạn bè. Hung tinh thiên khốc còn ám chỉ tăng chế trong gia đình, tuổi quý mão cần quan tâm nhiều hơn tới người nhà, thường xuyên đưa đi kiểm tra thân thể toàn diện để kịp thời phát hiện bệnh tật, nhất là đối với người lớn tuổi. Quý vị thân mến, như trên tiết lộ, tiếp theo đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý bác về 3 tháng may mắn nhất trong năm 2023 âm lịch, để quý bác nắm bắt được cơ hội cực may, cực đỏ và có được sự chuẩn bị tốt cho tương lai. Đầu tiên là tháng 3 âm lịch, Vận trình tài lộc tuổi quý mão năm 2023 không được tươi sáng cho lắm, song bản mệnh hoàn toàn có thể yên tâm. Khi bước vào tháng 3 âm, đây là thời điểm thần tài cho lộc, việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Trước đó, quả thật là thời gian khó khăn với con giáp này, khi mà hết thầy lần này tới lần khác, những chú mèo phải đụng đá tảng, vất vả nhiều và mất nhiều thời gian, công sức mà chưa chắc đã được hưởng thành quả của mình. Công việc có những chuyển biến khá tốt, bản mệnh đã tìm lại được quỹ đạo đúng đắn cho mình, phát huy được năng lực vốn có, đồng thời khai phá thêm những tiềm năng còn ẩn giấu phía sau. Nhờ những đóng góp trong công việc và thành quả lớn mà bạn đã đạt được, con giáp này sẽ có thêm thu nhập ổn định hơn, có thể được cấp trên khen thưởng hoặc tạo cơ hội để khẳng định mình ở những lĩnh vực mới. Tiếp theo là tháng 8 âm lịch. Đi qua những ngày tháng ảm đạm, bước sang tháng 8 âm lịch, tháng phát tài năm Quý Mão của người tuổi Quý Mão cuối cùng cũng đến, con giáp này sẽ có thể thoải mái chi tiêu theo ý mình, không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều. Yên tâm là dù bạn làm kinh doanh hay đang là dân làm công ăn lương thì cũng đều có thu nhập nổi trội. Điều này có được là nhờ bản mệnh biết trước thời cơ để thể hiện sự nổi bật cùng như ưu thế của mình, thắng áp đảo trong các cuộc đua tranh. Dân văn phòng sẽ thấy đây là những mối quan hệ xã giao trước đó mình dày công vun đắp, giờ đã phát huy tác dụng. Bạn có thể nhận được những lời mách nước hay sự giúp đỡ hiếm có để kịp thời đưa ra những quyết định đúng đắn ảnh hưởng tới vận mệnh của mình. Riêng với người làm kinh doanh thì ngoài yếu tố may mắn đều quyết định sự thành công về tiền bạc của bạn trong tháng này, chính là độ nhạy bén cùng sự quyết đoán, dứt khoát của bản thân. Chính bạn chứ không phải ai khác là người mang tài lộc về cho mình. Đứng trước những cơ hội tiềm ẩn, bạn đã nhanh chóng tính toán được các phương án dự phòng và quyết tâm dấn thân. Chuyện làm ăn đôi khi nhanh chậm một bước đã làm nên sự nghiệp, vì thế mà sự quyết đoán lần này mang về tin vui tài lộc khổng lồ cho những chú mèo khi mà nhờ chớp thời cơ đúng đắn để bung lụa, con giáp này đã thắng lớn trở về. Ngoài ra, điềm báo tử vi năm 2023 còn cho thấy con giáp này đang đứng trước cơ hội đầu tư khá lớn, nếu có tiền bạc dư dôi, tuổi quý mão có thể xem xét để đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng. Đừng tham lam, cũng đừng ham cái lợi trước mắt, tiền rồi cũng sẽ đẻ ra tiền mà thôi. Cuối cùng là tháng 10 âm lịch. Trong những tháng cuối năm thì tháng 10 âm là tháng tài lộc lý tưởng nhất của tuổi Quý Mão. Con giáp này có thể giải quyết hết những mối lo toan tài chính trước đó của mình nhờ những khoản thu nhập trong thời điểm này. Tài lộc trong tháng đa phần tới từ chính tài, từ công việc chính của bản mệnh. Con giáp này đã có nhiều cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ để chiến thắng nghịch cảnh, cũng chiến thắng chính bản thân mình, giải quyết gọn nhẹ, êm xuôi những vấn đề tồn động trước đó trong một khoảng thời gian, lại đảm bảo chất lượng công việc tuổi mão sẽ được cấp trên nhìn nhận với một con mắt khác. Cơ hội thăng chức, tăng lương sẽ đến với bản mệnh nhờ những thành tích mà bạn đạt được trong tháng 10 âm lịch này. Tuy nhiên con giáp này cần phải biết cân đối chi tiêu, đừng xa đà vào những thứ không thực sự cần thiết. Tài vận trong năm không thực sự sáng sủa, hãy phòng trừ khi khó khăn, có khoản tiết kiệm để dùng khi cấp bách. Quý vị thân mến, tiếp theo đây là cách hóa giải phong thủy giúp Quý Mão có được một năm 2023 âm lịch vô cùng may mắn và giàu sang. Bước sang năm 2023 âm lịch, năm Thái Tuế đối với người tuổi Quý Mão. Quý Bắc Nam Mạng gặp sao kế đô, nữ mạng gặp hạn địa võng, Quý Bắc có thể hóa giải như sau. Cách hóa giải sao kế đô theo phong thủy cho nam mạng tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Hóa giải bằng đồ phong thủy, sao kế đô thuộc hành thổ, Muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì phải dùng hành kim để tiết chế. Do đó, bản mệnh nên mặc những đồ có màu trắng, bạc, xám, y. Có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch anh trắng để áp chế. Hóa giải bằng tích cực làm việc thiện, chủ động làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh, thường xuyên phóng sinh, dần già tai ương sẽ tan biến. Việc dâng sao giải hạn tốn kém, mất nhiều công sức mà chưa chắc đã có hiệu quả bằng chính việc làm của bản thân mình. Cách hóa giải hạn địa võng cho nữ mạng Về làm ăn, tốt nhất nên làm ăn chân chính, buôn bán, kinh doanh rõ ràng và minh bạch, nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng, đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương tâm. Về gia đạo, mọi người trong gia đình là một, gia chủ gặp hạn không nên hơn thua, tránh những điều đáng tiếc xảy ra, luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau, Đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly, xa cách. Dù có chuyện gì xảy ra, thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Tinh thần hướng thiện, gia chủ cần thành TAMM sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại, thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật mong gia đạo bình an, sức khỏe dồi dào. Cảnh báo, đương số không nên đi ra khỏi nhà và trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra, rất nguy hiểm. Đồng thời, không nên cho người lạ vay tiền, hoặc ngủ nhờ qua đêm, chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại tới tính mạng. Quý cô bác kính mến có một câu chuyện ý nghĩa, Minh Đường Tử Vi muốn chia sẻ tới quý bác như sau, câu chuyện mang tựa đề giá trị đời người. Một thanh niên tìm đến nhà sư để xin chỉ dạy. Đại sư có người nói tôi là thiên tài, lại cũng có người mắng tôi là kẻ ngốc, vậy đại sư nghĩ sao? Vậy, anh nhìn nhận ra sao về chính bản thân mình? Nhà sư hỏi ngược, lại người thanh niên đầy vẻ mờ mịt không hiểu gì. Nhà sư nói tiếp, ví dụ như cùng một cân gạo. Trong mắt những người làm bếp thì thấy mấy bát cơm, trong mắt mấy người làm bánh mì thì thấy mấy cái bánh rán, trong mắt người bán rượu thì là mấy chén rượu. Gạo vẫn là gạo, cũng như vậy anh vẫn là anh. Anh có năng lực giỏi giang ra sao, đều dựa vào cách anh nhìn nhận về bản thân mình. Nghe xong lời nhà sư, thanh niên bất ngờ mới thấu tỏ thông suốt. Bài học suy ngẫm, không sợ bị người khác coi thường, chỉ sợ bạn tự coi thường chính mình. Ai nói bạn không có giá trị, không một ai có thể quyết định cuộc đời bạn sẽ ra sao. Bạn lựa chọn con đường nào để đi, nó sẽ quyết định tương lai cuộc đời bạn sẽ phát triển theo hướng như thế nào. Giá trị lớn nhất của đời người chính là việc chúng ta có thể tự ý thức được giá trị của bản thân trong cuộc sống hay không. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về vận trình tử vi của người tuổi Quý Mão sinh năm 1963, trong 3 tháng phát tài năm Quý Mão 2023. Hy vọng rằng với những chia sẻ ngày hôm nay của chúng tôi, quý vị có thể gia tăng được may mắn, đón cát lành, tránh điểm giữ trong thời gian tới. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý vị có thể để lại thông tin xuống phía dưới phần bình luận để ban biên tập chương trình có thể luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất. Nếu thấy hay, quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập chương trình đồng thời nhấn vào quả chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin sớm nhất từ chúng tôi. Chương trình đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Xin trân trọng cảm ơn.